đặt trường hợp có một cuộc cãi vã ai sẽ xuống xuống nước cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới nằm kèo dưới rồi mời nhà trai dạ con xin chào chú Quyền Linh rồi, dạ chào em chào chị Ngọc Lan dạ chào bạn gái dạ Hello. con xin tự giới thiệu là con tên Nguyễn Trọng Nhân năm nay con uh, à, 24 tuổi ừ và con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm à, họa sĩ 3D. họa sĩ gì D 3D. 3D hả Dạ. Và bây giờ là tới phần giới thiệu của nhà gái. Xin mời bạn. 안녕하세요. 제 이름은 bảo ngọc 만나서 반갑습니다. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Ngọc, năm nay mình 24 tuổi. À, mình rất vui được tham dự chương trình này ạ. à, cho, cho chị xí một cái là sao mà em ờ, chào một tràng tiếng ờ, tiếng Hàn đúng không? Dạ. À, là là em học tiếng Hàn hay là như thế hay là em công tác tại Hàn? Đó là em học tiếng Hàn đó chị. À. Và hiện tại là em là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh giới thiệu tiếng Hàn Quốc. <laughs> Lý do tại sao em học tiếng Hàn? Bởi vì em có niềm đam mê với phim ảnh Hàn Quốc. À. Dạ. Bảo Ngọc ha? Dạ. Dạ. Bên đây là trọng nhân nha rồi hai bạn à, cũng xem xem tuổi với nhau 97 hết á à, nhân à, có thể nói cho ngọc bên kia biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì Cả dạ, khuyết điểm của con là con rất là ngại giao tiếp với người à, khác giới trước đứng một với một người khác giới mà người đẹp nữa là con lúc nào con cũng sẽ bị nó giống như không đi... phải con đâu con ơi dạ. ai vậy đứng trước người đẹp bối rối lắm chú cũng vậy thấy người đẹp là chú rối lên rồi đó hồi nãy chú có rối không chưa rối vậy không lẽ con chưa đẹp sắp đẹp tháng này là con phải dậy từ 4 sáng con trang điểm <laughs> mà chú kêu là con chưa đẹp rồi con đấy con hơi buồn ở hơi giận nhà trai á à, nói chơi chứ mà mối này lòng lẫy lắm tôi cà khịa <laughs> chút xíu thôi còn nữa là con à, con hơi ham việc rồi đúng rồi đàn ông ham việc là tốt con, đó con con Sao mà dính vô việc là con con quên mất xung quanh luôn tốt tuổi trẻ giờ phải ham việc ha phải lo sự nghiệp trước đó là cái hai cái là nổi trội nhất rồi <laughs> còn à. mấy cái nó lặt vặt nữa <laughs> ưu điểm là gì dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn biết hát được biết vẽ được hoạt bát với lại cũng hòa đồng với mọi người rồi mời nhà gái đi con xin nói về ưu điểm trước là phần ưu điểm là con một người hòa đồng có tính cách là ngoại uh, hướng ngoại hơn và thích đi du lịch và thích gặp gỡ được nhiều người đặc biệt là uh, với những người nước ngoài ừ. và còn nhược điểm là con hơi uh, chú trọng về công việc nhiều quá đôi lúc mình không dành nhiều thời gian cho bản thân của mình ôi trời chết rồi hai bạn này có cùng một cái nhược điểm với nhau luôn bạn nào cũng mê công việc và quên hết tất cả mọi thứ xung quanh thế thì ví dụ như hai bạn mà có cơ hội đến với nhau rồi làm sao mà hai bạn dành thời gian cho nhau được chắc cũng phải là phải phải dành lại <laughs> phải dành chút thời gian cho bản thân mình nói chung á là vậy nè tuổi trẻ mà chưa yêu thì à, cứ đam mê công việc đi rồi yêu cũng dành chút cho thời gian để yêu ha tìm hiểu nhau ờ, hôm nay ờ, bên nhà trai á, là có cây đàn nè nhà trai sẽ ờ, hát ờ, tặng nhà gái bài đồng ý không dạ đồng ý ạ rồi ngân hát đi ngân có con đường nào bước qua ta đến mang em món quà hẹn hò yêu thương ta say đến già nắng mưa lại chuyện nắng mưa, anh biến con tim đã vừa chẳng đến anh phung đó hay là chưa vô tình là cơn gió mang yêu thương đến tìm anh giữ gìn là trong tránh đôi vai anh thêm sức mạnh thường là nơi nhớ xa bao lâu vẫn tìm nhau anh chẳng hứa sẽ sang giàu chỉ hứa yêu dài lâu lỡ mai về sau ai biết được chợt biến mất hay vội lạc những nỗi yêu thương mơ nhau ngoài kia không với kịp vẽ ánh mơ hương nơi con con kim cùng nhìn hay quá bạn trai chỉ mới có dạ. chào chào hàng tí thôi nha cô gái bên đây có sao xuyến không chứ thấy bà mai hơi sao xuyến rồi <laughs> sợ bà mai kìm lòng không được <laughs> nhà trai đã tặng cho mình một bài hát và những cái tiếng đàn rất là dễ thương thì bây giờ chị không biết là em có gửi tặng cái gì ngược lại cho bên nhà trai để người ta sợ mình không dạ chắc em sẽ xin gửi tặng à, một bài hát nho nhỏ bằng tiếng anh Cause your love is so sweet, you are my everything. This world out of mothers no, with nothing. dạ, em hơi rung, hơi rung, hơi rung, hơi rung, Người ta con gái, người ta rung là đúng rồi. À, không sao. <laughs> một chút bối rối ban đầu không sao. Nhân à, nói cho chú Linh biết rồi cái đường tình duyên của con sao Nhân? Dạ đường tình duyên của con nó cũng không đặc sắc lắm <laughs> Tình duyên không đặc sắc lắm mà <laughs> dạ. nó, nó, nó là sao mà nó không đặc nó, sắc không? Nó bình bình à, nó bình bình nó <laughs> có mấy mối mà bình bình nói nói đúng thì một mối một mối đi một, một mối một mối trời đất ơi tình yêu nó, nó hơi sơ sài chút đó dạ đúng dạ đúng đâu nam <laughs> sơ sài nhà trai người ta nhẹ nhàng vậy đó còn nhà gái sao nè dạ chắc tình duyên của con cũng không đặc sắc như bạn nam <laughs> dạ thì thật ra là trong khoảng thời gian đại học và uh, lúc đi làm thì con cứ cắm cúi đó ừ. là lý do mà tại sao con vẫn ế đến giờ này <laughs> vậy thì bây giờ mình có xác định rằng là nếu như mà mình tìm hiểu một đối tượng nào đó thì mình dành thời gian nhiều hơn cho cái việc ờ, tình cảm của mình không dạ đó là lý do em tham gia chương trình này và em quyết định là phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và bạn bên bạn nam bên này nếu mà có cơ hội uh ừ -huh còn nhà bên kia giờ mình có dẹp bớt bớt công việc không em ơi dạ được chị công việc của em thì gần đây em cũng bắt đầu em sắp xếp ổn hơn rồi cũng dư nhiều thời gian rảnh bây giờ à, nhà gái coi à, cái tiêu chí kiếm người yêu thế nào miêu tả cho nhà trai biết có giống ở đây không là một người à, ưa nhìn vẻ mặt sáng lạng và có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình bên kia có sáng không có sáng được miếng nào có sáng, thì có sáng, sáng được lạng nào không nhưng mà ít có lạng lắm sáng chỗ không có lạng qua lạng lại đâu em có một cái ờ, mẫu hình đặt ra ví dụ như ừ cái người bạn trai tương lai ờ, phải ờ, giống như chú quyền linh chẳng hạn hay là giống anh bình minh chẳng hạn đó kiểu kiểu vậy đó người của đàn ông của gia đình đó là chú quyền linh bên kia có giống chú linh không chú chú chú chú thấy giống không đẹp trai hơn không con thấy giống giống hay giống dạ dạ chú chú chú cũng đẹp trai hồi <laughs> xưa lúc mà còn nhỏ nhỏ chú cũng được lắm đó con dạ dạ giờ lớn nó bớt được rồi đó <laughs> không chưa nó nó nó không có bớt được mà nó thay đổi theo một cái kiểu mà chú khác hay à con mày giỏi á à, mày giỏi á à. <laughs> được không biết là cái um, nhu cầu ờ, về bạn gái của nhà trai á, là như thế nào em cũng không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình ừ. miễn là mình nhìn mình ưa nhìn là được biết quan tâm tới gia đình nhẹ nhàng đầm thắm coi nhà trai ra sao mà đòi hỏi bên nhà gái quá trời quá đất rồi đâu có đòi hỏi gì đâu tao tao đòi hỏi nhẹ nhàng thôi mà dạ đó em chào chị chào em dạ ngon <laughs> ngon ủa ăn được hay ngon <laughs> con thấy là ngon đó đẹp trai đó cầm cây đàn cho thấy hình tượng lãng mạn cho bà mối có nhìn thấy đó thấy chưa thấy chàng trai không đẹp trai lãng mạn trữ tình nhẹ nhàng phong độ cái tiếng đàn á nó đệm vô trong cái lời nói của chú á nó tăng Ngọt thêm ngào. một cái phần gọi là xúc động và nó tăng thêm cái sự đẹp đẽ cho cái không gian này đúng rồi nói thiệt với em là bên kia là ưa nhìn dữ lắm đầm thấm dữ lắm còn về cái khoản mà quan tâm gia đình phải có sự tương tác của người đàn ông nữa bây giờ cho gặp chưa chú ta qua ta coi mặt nhà gái sao chứ mà phải đi qua con mời bà mối về bệnh để đón chào nhà trai qua coi chờ chút nha con để chú coi coi con cái hết hồn liền chào chú Quyền Linh nó xinh này nha chú có bối rối không chú <laughs> chú bối rối là mệt á <laughs> nói chung là nhà gái hôm nay ờ, được ngon không để từ mấy đứa nhỏ nó nói <laughs> xin á con dạ cảm ơn chú à, con không thích điều gì ở đàn ông dạ con không thích đàn ông không tự tin về bản thân của Đúng. mình đàn ông phải tự tin phải bản lĩnh gì nữa và phải có trách nhiệm với gia đình của mình chính xác chú chịu rồi nha bên kia có đồ cười rất là tươi dạ. dễ thương ha dạ. con cũng à, năng động đó nói chung là chú thấy hợp hợp ông mai ơi hả tôi uh, có ý kiến như vậy sao à, bây giờ trước khi mình mở rào á thì mình phải uh, tham khảo ý kiến của người thân ờ à, à. rồi bây giờ à, nhà gái đi với ai nè dạ con đi với cùng với hai người chị của con ạ à. chào nhà gái em là bạn của bảo ngọc à, mà thấy bạn nam bên này cũng có tính y chang như bảo ngọc luôn thì hy vọng là hai em cho nhau một cơ hội cảm ơn bạn của bảo ngọc nha hai đứa rất hợp với nhau rồi đó à. còn xin mời người nhà của nhà trai con đi chung với cô ruột của con hôm nay ờ, thừa ủy quyền của ba mẹ trọng nhân thì ờ, em là cô út của trọng nhân đến với chương trình cũng rất là mong muốn là trọng nhân cùng với bảo ngọc là cố gắng cho nhau một cơ hội à, mình đã có duyên trên sân khấu và gặp ông mai bà mối rồi có duyên thì chúng ta cũng sẽ tiến tới ngoài ra thì cô út cũng đang rất là muốn học tiếng anh cho nên là chắc sẽ nhờ bảo ngọc nếu có duyên thì sẽ kèm cho cô út và gia đình à, cuối cùng cũng xin có một bó hoa tặng cho nhà gái cẩm tú cầu thì cầu là hôm nay chúng ta cầu được gặp nhau và cái duyên và cẩm tú cầu là trọng nhân rất là thích cho nên là xin tặng cho nhà gái thì mời ờ, em của trọng nhân sẽ sang tặng cho nhà gái ơi dễ thương quá hay quá nhà trai chu đáo chưa thấy chưa chị cảm ơn em cảm ơn nhà gái rất nhiều Rồi, hy vọng rằng là hôm nay hai nhỏ nó có sẽ có duyên có phận nha hai ba mở rào cánh cửa rào tình yêu đã mở hai kẻ bắt đầu khi khi quen em anh đã biến bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười anh đã biết con tim yêu em mất rồi người yêu ơi xin em chớ quên mùa xuân trên ta ngàn hoa lá lâm anh này nụ hôn thơ ngây chào em rồi em yêu kiều thương ta cho hồn đắm say cuộc tình này dài lâu ngủ sâu trong vòng tay êm ái hay hay, quá nhân người đó à, hôm nay cũng nhân ngày mà mình có duyên mình gặp thì cho mình gửi cho bạn một món quà trước một à. bó hoa Yeah. Dạ. mình cảm cái... ơn bạn nhé. À, mình có một cái à, bức tranh gỗ á. hy vọng là nếu mà mình à, hai mình có cơ hội tìm hiểu nhau thì hai tụi mình sẽ cùng nhau tô bức tranh gỗ đó. Cái này là mình ghép nó lại đúng không? ờ à, không mình dán lên tường thôi mình mình gọi là mình tô rồi xong mình xếp lên tường à, à mình xếp lên rồi mình tô mấy Đúng cái rồi. này nữa bây giờ nè đó mình à, mình tô màu lên xong xếp lên ha con cá mập con ừ, cá Ô, con cá này con cá dồi cá tra rồi cá Ủa, đúng không cá dồi cá cá à. đại dương rồi được á đây cứ giữ cho hai bạn về ghế ngồi đi chúng ta bắt đầu trò chuyện nha em cảm thấy là em cười rất tươi đúng đúng là đúng đúng là rất, đúng không không bối rối quá <laughs> có rung động dạ, có có có rung động đúng là rất là ấn tượng nó nó khiến mình thu hút ngay lần đầu ừ. mình gọi là xét đánh được không nhỉ cũng được chứ <laughs> dạ. xét đánh nó nhưng mà cái hộp quà của nhân tặng gì giới thiệu bạn gái được không dạ trong đó nó là một cái ví phải bỏ tiền vô đó chứ à, dễ thương quá dễ thương à. thường tặng ví phải tặng tiền luôn á nhân nó mới hên cái đó có chưa có tiền chưa chú, chú linh cho chú cho mượn cho dạ hả à, không để chú cho mượn chú quá nè tâm đi Trời. hả à. thôi được rồi chú bỏ vô bỏ vô phải bỏ không, vô cái này là phải bỏ vô cái này thiệt cái này là phải thiệt. bỏ vô bỏ vô bóp kéo sợi của tia này ông mai bà mối phải chuẩn bị cho nó kỹ nói nói cho bóp mà không có tiền nó kỳ lắm nhưng mốt chú chưa bao giờ sử dụng bóp này không biết rồi đó là lì xì đó hơn dạ hơn tiền tiền hơn có 10 ngàn nhưng mà nó hơn Hên lắm, hên lắm dạ, tất nhiên Cảm ơn chú Hiền Linh Có tiền bóp mới hên Dạ Chú có hùng nha Mốt đám cưới chú khỏi đi nha <laughs> Trong đám cưới con sẽ viết câu thuộc thư cho chú đầu tiên Bạn là một người hoạt ngôn, ưa nhìn <laughs> Em cũng bị say đắm trong cái nụ cười ấy ạ à. Trời ơi Không có đuối quá <laughs> hai bạn làm tôi muốn yêu trở lại quá về tình yêu mà anh nghĩ là tình yêu là phải dành cho nhau dành cho nhau tất cả ưu tiên là người phụ nữ trước mọi thứ mà mình tìm ra thì có được thì cũng sẽ là của bạn gái chứ ngon à ngon nữa nói con này là nhớ à <laughs> tôi ghim con này đặt trường hợp có một cuộc cãi vã ai sẽ xuống xuống nước cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới nằm kèo dưới dạ. Ủa, nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng không anh con gái luôn đúng mà à. <laughs> con gái luôn đúng hả trời ơi cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng Nhân nói này cái bên nhà gái phái phái phái dạ đúng nhân nhân nè nhân lại nhân nắm tay của ờ, ngọc ha rồi cái nhân nói hết những cái cảm xúc nãy giờ mà nhân cảm nhận về ngọc đó nhau coi nhìn thẳng mắt nhau nói rồi như hay nghe nói là người phụ nữ có 3 điểm là thu hút nhất khi mà đối diện đàn ông một là nụ cười hai là ánh mắt ba là bộ váy họ mặc thì em có cả ba nên hiện tại là anh đang khá bối rối bây <laughs> giờ là mình coi như là mình bị xét đánh em cũng bối rối <laughs> không biết nói gì hơn thì anh um, em cảm nhận là qua cái nhìn đầu tiên thì anh là một người rất là hoạt ngôn rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người đó là cái tính cách mà em rất là thích của người đàn ông hai bạn trở về vị trí ngồi đi thời cơ đã đến cơ hội đã đến nhịp tim đã đập sự bối rối đã tăng lên nhiệt độ bây giờ có thể 38 39 độ chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm chúng ta hãy để con tim mình quyết định nha một hai ba ba chúc mừng chúc mừng nhanh nhá dạ cảm ơn đúng hãy à, nắm tay à, ngọc đi nào bây giờ chúng ta không có bắt tay rồi <laughs> đây đây nè đây đây nè đây nè đây nè đây đây Đây nè, đây nè. Dạ. Đây đây đây đây. Dạ dạ dạ. Đó, dạ. đang vô. <laughs> Dạ, đó. đó đó đó. Như thế mới là tình yêu. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.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 Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn muốn hẹn hò. Ngày à, có chứng kiến của à, hai hai họ nha. Và các bạn đã nói những cái lời gì đó hãy nhớ giữ những lời đó và hy vọng rằng chúng ta sẽ có duyên, có phận để tiến xa con đường hạnh phúc nha chúc mừng hai đứa dạ cảm ơn cô cảm ơn chị cảm ơn chị